đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người ai nước làm gì vậy à? hả ba mất ít bắn nước vô mặt ba kìa ba ba à, dạ con con chào dượng dạ, dạ, dạ dượng có sao không dượng à, dượng ơi con xin lỗi tại vì con không có cố ý bắn dượng đâu con muốn bắn huy hoàng á mà tự nhiên huy hoàng chạy ra đó cho nên là con lỡ trúng dượng chứ con không hề muốn bán dượng thì dượng coi là ê, ờ, ê, ờ, ờ, dạ dạ không không phải không phải cái cái này là con con đang nói là tiếng nó nhạy lắm đó dượng nhưng mà giờ ý con làm sao dạ con xin lỗi dượng mắc mớ gì con phải xin lỗi dượng con bắn vậy đâu có gì đâu phải xin lỗi đúng không anh vậy có gì phải la con á vậy dượng không không giận hả dượng đâu có gì đâu giận dượng còn mong con bắn thêm dượng vài phát nữa <laughs> dạ thôi dạ thôi dạ bắn nữa đi con dạ thôi dạ thôi thôi thôi dượng đi tắm đi dượng dạ. nó mát hơn dạ <laughs> vậy thôi dượng đi dạ. tắm ha dạ, dạ dạ đưa đây đưa đây cho vâng. ba rồi tự nhiên thoải mái sẽ tiếp đi ba ba bắn bắn bắn nữa kìa ba ờ bắn nữa đi con ở trên ba trời mở cửa mở cửa cho ba vô mở cửa cho ba vô rồi chơi tiếp ừ chơi tiếp đi con dạ coi như là hôm nay cô gặp may đi ba tôi tâm trạng đang vui nên không trách cô đàn Bạn... ông con trai gì mà hèn hèn hèn tôi hèn cái gì trời ơi đi mét ba giỏi thì mét đi mét đi không trách cô tôi không nói chuyện với cô nữa đồ bánh bèo vô dụng <laughs> tôi trả cho anh à, à. chết chết chết nhà cưng ba ba có sao không ba cái gì đây con chuột hả dạ con chuột của ai dạ của dạ. con hả dạ đúng rồi ba con chuột của ai không phải của con không nguyên á nó chọi ba đó ba không phải của con không phải của con không vậy là của con hả đâu có đâu phải không của phải của con luôn dạ không như vậy là con chuột này là cô chủ dạ. dưỡng sẽ tịch thu để khi nào có dịp dưỡng sẽ đem con chuột này tăng cho những trẻ em cơ nhở không có đồ chơi cảm ơn hai con là là là dượng không không la con hả dượng ủa con làm gì đâu phải la con ba hả? rõ ràng nắm chuột trọ với đầu qua vậy ba kêu không có làm gì không mém chúng thôi chứ đâu có chúng đâu con dạ. chúng mới la dạ, đúng cái đó là không đúng con nít mà con nít cái gì không có trọi chúng thì là không có lỗi hiểu không thôi giờ hai đứa chơi tiếp đi thôi con đi vô nhà con học bài dạ. thôi con chào dượng nha à. <laughs> con chào dượng nè dạ. con gan thì về luôn đi nha núp trong phòng luôn đi đừng có bước qua đây nữa thử bước qua đi cho dép vô mặt luôn á gì vậy gì vậy lấy xuống nước bắn mặt con rồi ba không mà nói thì nói công nhận hai đứa tụi con xứng ghê á trời ơi ba ba nói gì vậy xứng gì con nhỏ đó con nói thiệt với ba ba không có binh vực con trai của ba gì hết ba về bắn nước vô mặt ba ba cũng tha cho nó cái con đó hả gặp con mà bắn nước vô mặt con bóp bóp con con nào con nào con bên đó đó con chuột hả người ta phụ nữ mà con con gì cũng biết nữa bạn vậy đó mối tình đầu của ba cũng y như con vậy đó cãi nhau dữ lắm nhưng cuối cùng rồi yêu nhau nào không hay thôi bà ơi, mối tình đầu ba khác, còn cái con này hả? Nữa Phụ nữ cọc cằn, không có hiền diệu Con yên tâm đi Bất cứ một người phụ nữ nào cũng sẽ trở nên hiền diệu, nữ tính Khi yêu Đó, sao cô ích kỷ quá vậy? Tôi xin coi có một tí á Mà có mắc mát gì đâu mà cô Anh kỳ quá, tự nhiên tôi là con gái mà anh đòi coi Sao mà coi được Cũng bởi cái tính ích kỷ đó Mà lần này tôi bị điểm kém nè Đó cũng là cứu một mạng người đó cô biết không Cái thứ con gái gì đâu mà suốt ngày học học học học đã vậy cái tính tình còn khó khăn nữa chứ nè mà tính tình tôi như vậy đó còn đỡ hơn anh ai vô phước đó mới là người yêu của anh đó Hơ. anh anh cảm ơn em nha em nè hay là hai đứa mình hẹn hò nhau đi quỷ sứ à đừng có nghĩ là mới học giỏi được chút xíu xong rồi muốn dụ tôi nha không có dễ đâu mối tình đầu của ba là như vậy đó con Ba Mối tình đầu của ba Thật là lãng mạn Cái gì Mối tình đầu của ông là tôi đây nè Ông lén phế với con nào phải không Bao à, nhiêu năm nay ông giấu tôi Trời à, ơi ông Võ ơi Ông chết với tôi nè ông Võ ơi Ông coi chừng tôi đó ông Võ Dân mà, mà, mà bình tĩnh tôi, tôi, mà à, nghe, nghe tôi giải thích nè Bà, bà, bà Dân ơi Nghe tôi giải bà ơi à, bà ăn miếng trái cây tôi mới mua cho bà nè dạ má má trái cây này đi ăn đi bà trái cây này ba cực lắm đó à. trời nắng vậy mà ba không quản nắng ba đi xa tới chợ trái cây đúng quầy trái cây má thích ừ. ba biết má thích ăn chôm chôm nên ba mua bom cho má ăn đó Ê, không phải ừ. tại vì hả chơi chơi người ta hết rồi à. thấy không tấm lòng của ba yêu má quảng đại như trời biển như vậy nè má ừ, bà bà ăn miếng trái cây cho tôi vui đi công tôi <laughs> đi cực mà bà ăn tôi đi nha ăn cho tôi vui đi mà ông đem cho mối tình đầu của ông ăn đi nữa bà cứ vậy hoài mà sao, sao bà không hiểu tôi gì hết trơn á Em ơi đừng dòi nói tiếng chia ly cho tim trâu buông lành, Lòng anh luyện từ người con gái như tòa mời Làm quen nhưng em ơi lòng anh là nguồn xá quay bờ bờ Hay quá má ơi ông Đi hát cho mối tình đầu của ông nghe đi Nó có mối tình đầu hoài Tôi nói bà nghe Mối tình đầu không phải là mối tình vĩnh cửu mà người bạn đời mới là người vĩnh cửu mà thôi trời ơi bà ơi sao đâu ra vậy nếu con là người phụ nữ thì con sẽ chết à, mày làm quá mày con cơ đau quá con hơi lố ừ. nhưng mà con sẽ chết chết trong vòng tay ba má tao chết cho mày dưa lòng nè à, chết nè mà má má má đừng có vậy mà má không mà bà cứ giận cứ hoài má nè mà... nếu mà trong nhà này có cái gương con sẽ nhìn thẳng vô gương và con hỏi hỏi gì gương kia ngự ở trên tường trong nhà này ai đẹp giật giường như má ta ba đây sẽ trả lời cho gương gương kia ngự ở trên tường nhà này chỉ có má mày đẹp thôi dạ đúng rồi hát giận nha ba con đừng giận má đừng có giận ba này nha má những câu nói này ừ. cô nên tin hay không tin chứ ngày xưa mối tình đầu mình cũng nói y chang như vậy ủa mà nói vậy là sao mà nói tôi là mối tình đầu bà tự nhiên giờ bà nói mà nhắc cái mối tình đầu xưa của bà là sao là vậy rõ ràng là bà cũng mối mối tình đầu chứ không phải tôi nè hai má con đứng lại nghe tôi nói ủa mối tình đầu là sao hả bà, bà. bà nói tôi mối tình đầu là mối tình đầu sao huy hoàng ông bước ra đây cho tôi cái gì mà cô kêu ré em um sùm vậy tôi hỏi ông có phải tối hôm qua ông là người quăng giấy ở trong phòng của tôi không chính xác tôi còn tính con dép qua đó nữa kìa thôi ông hay quá ha à. ở gì đâu hay nè tôi hỏi cô nha Vậy? hôm bữa ai lén bắn xuống nước cho mặt tôi là bổn cô nương gan ha bổn cô nương nè <laughs> được rồi thưa bổn cô nương ngày hôm nay tại hạ sẽ cho bổn cô nương thấy một món đồ rất là đặc biệt và hấp giỡn Con người như tôi là một con người mạnh mẽ Không bao giờ tôi biết sợ một cái gì nha Đừng có bao giờ mà lôi mấy cái đó ra hù tôi nha Đúng rồi, mạnh mẽ ờ. yeah. Không bao giờ biết sợ cái gì đây nè Ôi, ôi, ôi, ôi Đừng, đừng, đừng có để nó qua đây, tôi sợ lắm Đó Gì vậy? Gì mà hai đứa lao sụm ngoài này vậy? bưng bưng bưng lên tiếp bưng lên tiếp chứ sao dạ. bỏ bỏ, xuống ngủ vậy bưng bưng lên tiếp ờ, coi như vừa vừa không thấy vừa không thấy không thấy hả hả đâu đâu vậy ông sao sao ờ, tụi con ờ. cứ làm làm tiếp đi làm tiếp đi sao đâu dạ không phải như vừa nghĩ đâu con tại tại con con rắn á con rắn á đúng rồi rắn nào à, à, dạ, dạ, dạ. À, con rắn đây, con rắn này, dạ. Con rắn, con rắn, dạ, đúng rồi. dạ, con rắn của con, dạ. Dạ, dạ con rắn. Con, con, con. Ủa, không, không không con con rắn của con ờ, dạ, dạ mà... con đem nó vô nhà dạ ờ nè nè dạ dạ không ờ, không con đem nó vô nhà chứ nó bò lung tung không dạ dạ con rắn của con ờ, ờ, ờ, à, dượng ơi dượng ơi không phải không phải không phải vậy tại con à, trời ơi con rắn ơi tao ghét mày nhất mà mày mốt mà tao gặp mày nữa mày chết với tao ừ, ừ. trời ơi sao tự nhiên vậy tự nhiên cái ôm à. vậy trời ơi rối quá rồi trời ơi nè à? ủa sao tụi nó không tìm nhau mà nó tìm rắn chi trời <laughs> y với mình hồi xưa vậy biết đâu à, nhờ cái vụ con rắn này mà hai đứa tụi nó sắp lại gần nhau thì sao oan gia đó là oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người